Rồi, xin chào mọi người à, Ngày hôm nay à, bên mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái à, mẫu à, cải tiến lấy dấu khuy tay rất là tiền lời Đây, đây là mẫu cải tiến quay khuy tay cho mọi người như đang nhìn thấy đây Đây, cái này là sắp sắp hoàn thành đây. Quy lý hoạt động của nó là như thế này nha mọi người Đấy, đây. Đấy nó cái này thì à, mình sử dụng à, rất là lâu không à, mua một lần và sử dụng toàn đời thì một thời gian sau thì mình có thể thay, thay mập được anh anh anh thao thao thao thao lên cái này đây là một cái tay đây là một cái tay mình làm mẫu nha các bạn đây là một cái tay mình làm mẫu nha các bạn đây so với à, cái cách mà làm giấy dấu thông thường thì cái cái cái cái, cái mẫu cá đĩa này có thể đem năng suất lên gấp 10 lần so với à, đây là người thợ đang thao tác lấy dấu trên tay đây ở trong này là có những mực mực sẵn rồi đây đây đây anh lấy dấu ra này cho nó rõ đi đây đây đây, đây. đây ví dụ đây nhé đây này đây thì cần à, như vậy đặt vào form thì tất cả mọi dấu ở đây này đều có hết đây. ok như vậy là rất là nhanh rồi mọi người à, một công ty may thì rất là cần những cái này rồi hàng vét tông đó rồi rất là rõ rất là rõ nhanh một lần giấy được 8 dấu tùy bao nhiêu dấu tùy À, một, lần thì mình có thể lấy được à, 8 con dấu hoặc là bao nhiêu dấu thì tùy theo cái cái cái, cái má hàng của mình à, cần yêu cầu bao nhiêu con khuy dài ngắn kích thước như nào thì nha các bạn Rồi. Dạ. giờ dạ, giờ anh thao tác à, tháo cái cái cái cái, cái mình nhìn à, lấy mực ra đây cái này thì à, mình xài có thể mình thay mực được nha các bạn thay mực được luôn tức là mình à, khi nào mình xài dùng một thời gian dài á đây đây người thợ đang thao tác thay mực à, mình có thể tháo cái cái, cái, cái à, bộ à, trữ mực này ra và mình thay đây rồi một cái trứ mực đây mình có thể đầu mực vào đây và xong thì à, mình ráp lại bình thường đây theo như thao tác rất là dễ tiền lợi chỉ cần mua một lần và xài mãi mãi đây rồi. Đây, lấy đi đấu rất là rõ nhanh ok xong đây nha các bạn các bạn nhìn kỹ lại nha đấy. Đấy. nó hoạt động nguyên lý theo như một con dấu à, con lấy dấu á đây